Rất nhiều anh em trong chúng ta đã có những thành công vượt bậc đáng kinh ngạc với Shorts. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người nhanh chóng nhận ra là Shorts có thể làm giảm đề xuất cho kênh video dài. Bạn Đoàn Quang Nguyên nhận xét thời gian xem của Shorts nó quá ngắn cho nên nó sẽ làm tụt thời gian xem trung bình của cả kênh. Thứ hai là cái hành vi, cái đối tượng khán giả của video Shorts có thể sẽ rất khác biệt với những khán giả cũ sẵn có ở trên kênh của mình. Đặc biệt là khi mà bạn đẩy cái chủ đề của Shorts của bạn đi quá xa tiếp cận với một đối tượng quá rộng và khán giả khác biệt so với những video dài mình vẫn làm sẵn ở trên kênh. Chính vì vậy khi muốn thử nghiệm với Shorts, bạn tuyệt đối không nên làm ở trên kênh dài sẵn có của mình mà hãy tạo ra một kênh hoàn toàn mới và chỉ up Shorts lên kênh đó thôi.